Chúng ta cùng đến với ví dụ số 1. Các em chú ý, đề bài ví dụ số 1 đây. Gieo 3 đồng tiền là một phép thử ngẫu nhiên có không gian mẫu là Đề bài cho chúng ta bốn đáp án đây. Các em viết đề bài và bốn đáp án vào. Các em viết xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích này. Ở đây đề bài cho là gieo 3 đồng tiền và đồng tiền của chúng ta chỉ xuất hiện một trong hai khả năng đó là sấp, mặt sấp hoặc mặt ngửa. Vậy thì chúng ta sử dụng cách nào để chúng ta đi tìm không gian mẫu đây nhỉ? À chúng ta đi liệt kê đúng chưa? Liệt kê sau đó chúng ta đếm xem là có bao nhiêu kết quả. Từ đó chúng ta tìm ra được không gian mẫu. Các em chú ý là không gian mẫu là tất cả các kết quả có thể xảy ra của một phép thử nhé. Tất cả các kết quả nó không có một điều kiện gì cả. Hiểu chưa? Vậy đối với ví dụ số 1 này chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Thì ở đây thầy sẽ liệt kê cho các em. Các em chú ý đây. Chúng ta sẽ liệt kê như sau này. Đầu tiên, các em nhớ là liệt kê làm sao cho nó đầy đủ, không thiếu gì nha. Cái này ờ, rất dễ bị nhầm Và các em để ý ở đây trong bốn đáp án Nếu như các em làm theo phương pháp trắc nghiệm Thì đáp án A cũng chúng ta loại đi rồi Vì ba đồng tiền mà ở đây chỉ xuất hiện đó là chỉ có hai thôi Rõ ràng là chúng ta loại được đáp án A rồi Đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ, ờ, sẽ có đây Các kết quả có thể xảy ra của phép thờ đó thế <clears throat> đặt đầu tiên um, ngửa đầu tiên nhá ngửa trước ngửa ngửa giữ hai thằng ngửa bây giờ chúng ta sẽ thay đổi cái thằng cuối cùng đó là ngửa ngửa rồi bây giờ đến ngửa ngửa sấp, đúng chưa Thằng cuối cùng đã thay đổi hết rồi, ngửa sấp rồi. Bây giờ chúng ta lại thay đổi thằng giữa. Ngửa. Đây là ngửa rồi, bây giờ đến sấp. Sấp. Thằng cuối chúng ta lại giữ nguyên là ngửa. Đó, sau đó lại thay đổi thằng cuối. Ngửa, sấp, sấp. Đúng chưa? Tiếp theo nữa. À, rồi. À, thay đổi thằng đầu. À, thằng đầu của chúng ta là gì? thằng đầu tiên đang là ngửa hết rồi bây giờ thay đổi thành thành sấp